sam pháp quyển thứ hai lại nữa thanh đề nghẹn ngào nói với mục liên tưởng rằng mẹ con không còn bao giờ được nhìn thấy nhau không ngờ hôm nay giữa chốn địa ngục sung sướng được gặp một liên bèn hỏi con ở dương gian làm mọi phật sự trai nghi cũng mẹ sớm tôi không ngơi con làm như thế có ích gì không Thanh đề trả lời cung tế vô ích có ăn được đâu phải lập công đức mới cứu được mẹ thoát tội vô gian. Khi còn ở đời mẹ không tu phước, chỉ gây ác nghiệp lại thầy với con. Là có tu phước cho nên ngày nay phải đọa địa ngục chịu khổ vô cùng. đòi ăn sắc nông khắc uống nước đồng nói chưa hết lời chúa ngục vào dục mẹ con phải xa không được nói nhiều vì giờ chiếu tôi đã đến nơi rồi thế là chúa ngục đẩy mẹ vào trong thanh đề ngoảnh lại nói với một liên thân mẹ đau đớn không thể chịu nổi con về cầu phật tìm phương pháp nào cứu mẹ thoát khỏi tội báo địa ngục một liên nghe nói đau đớn khôn xiết dập đầu vào tường nói với chúa ngục Chúa ngục làm ơn cho tôi được vào chịu tội thay mẹ Chúa ngục trả lời. Mẹ Ngài tao tội không có bên bờ, dầu Ngài là con cũng không thay được. Ngài muốn cứu mẹ phải về sinh Phật hộp đại đức tăng sám hối thai mẹ như thế mới mong tiêu trừ ác nghiệp sinh về cực lạc vì thế cho nên hiện tiền đại chúng mở lòng đại hiếu quyết chí bao ân khẩn thiết chí thành quy mạng kính lễ đức đại từ phủ của tất cả thế gian đệ tử chúng con dốc một lòng thành cầu xin sám hối nguyện rằng cha mẹ quyến thuộc hết tại chúng sanh nhờ công đức ấy tội chướng tiêu trừ thoát ly địa ngục sinh về tịnh độ bấy giờ chúa ngục bạch mục liên rằng ngài muốn cứu mẹ ra khỏi địa ngục phải nhờ quay lực của đức như lai mục liên nghe rồi liền về bạch phật bạch đức thế tôn mẹ con chịu tội con rất đau lòng xin Phật từ bi tìm mọi phương tiện cứu cho mẹ con thoát cảnh địa ngục. Tâm lòng hiếu thảo của mục kiền liên vô cùng rộng lớn Đức Phật thương xót những lời thỉnh cầu. Ngài cùng đệ tử thiên long thanh chúng đi lên hư không Phật phóng hào quang. soi xuống địa ngục ánh sáng tràn đầy núi giao ông anh. Biến thành bao cái cây gươm trồng chất cây hoa thành hoa quả. Dương sắc đỏ rực thành tòa sư tử giác dầu sôi sục biến thành hồ sen bây giờ diêm la cùng các đại chúng đồng thanh khen rằng lành thai hay thai tất cả chúng sanh trong địa ngục này được thấy thân phật nhờ ơn của Phật được thoát cảnh khổ thanh chung cõi âm hương lên hư không lễ lại đức Phật hết thảy tội nhân được sanh cõi trời mục liên hỏi Phật bạch đức thế tôn mẹ con hiện giờ thác sinh chỗ nào Phật bao mục liên. Vì tội chướng của mẹ ông quá sâu nặng, Vừa ra khỏi địa ngục A Tỳ lại phải sanh vào địa ngục hắc am. Lúc ấy mục liên xuống ngục hắc ám tìm kiếm mẫu thân khi thấy mẹ rồi bưng cơm dân mẹ thanh đề thấy cơm trong lòng mừng rỡ vội vàng đỡ lấy tay trái cầm bát tay phải bốc ăn nhưng mà than ôi cơm chưa vào miệng đã biến thành lửa bốc lên ngùng ngục một liên thương khóc lóc trở về bách Phật. Xin Ngài thương xót tìm cách báo ơn Phật báo mục liên. Thịnh các đại đức đã tu đắc đạo đã chứng thiền định thiết lan bồn trai cung dường tam bảo sam hối thái mẹ cứu độ u hồn ngày một kiền liên theo lời phật dạy thiết lễ cúng dường bây giờ lại hoài bạch đức thế tôn mẹ con giờ này sanh ở chốn nào đức phật trả lời sinh lên cõi trời đau lợi thiên cung hưởng phước sung sướng hiện tiền đại chúng đều phát tâm thành cung dường tam bào hiếu thuận cha mẹ thọ trì phật giới tu mọi pháp lành cung dường cha mẹ như cung dường Phật, mong báo thâm ân cha mẹ sinh ta. Sáu căn đầy đủ dù có cách giá sẽ thịt khó thể báo đền. Cha mẹ mất đi không được thấy nửa nghĩ kỹ như thế chẳng đơn đau sao nên phải lập chi bảo ân thay cha mẹ quyến thuộc cùng hết thảy chúng sanh cúng dường sam hối để đền ơn sinh thành khó nhọc vì thế đại chúng mở lòng bồ đề gieo mình xuống đất quy mạng kinh lễ đức đại từ bi phụ đệ tử chúng con chỉ thành quy mạng đánh lễ chư phật kính vì cha mẹ họ hàng cùng hết thải chúng sinh đôi trước chư phật cầu xin sám hối trong kinh phật nói gây mười nghiệp ác phải đọa địa ngục nay nhờ công đức lễ Phật tụng kinh. Xa lìa đường khổ không còn phiền nào, hết thảy tội chướng đều được tiêu trừ, hết thảy quá khổ vĩnh viễn đoạn diệt bỏ nơi địa ngục sinh về tịnh độ bỏ mạng ngu si được mạng trí huệ bỏ thân bệnh khổ được thân kim can thấy khổ địa ngục mở lòng bồ đề cùng với như lai đều thành chánh giác ngày nay đạo tràng đồng nghiệp đại chúng nhớ nên nhớ nghĩ thế khởi tâm báo ân tôn giả mục liên có hiểu hạnh lớn tìm xuống địa ngục giải cứu mẫu thân chúng ta phàm phu cũng nên lập chỉ đền đáp ân sâu người ta ở đời dông dở phong tung gây mọi ác nghiệp làm sao cứu thoát nên phát hiếu tâm làm mọi điều lành dừng nên đạo tràng cung dường tam bào không tiếc thân mạng tụng kinh lễ bay sam hối phát nguyện tu các công đức chuyên về hồi hướng cha mẹ quá khứ họ hàng bao kiếp tin lời phật dạy để bao ân sâu kinh bảo tích nói đối với cha mẹ cũng dường vật mọn được phước vô lượng nhưng nếu trái nghịch chỉ một chút thôi tôi cũng không kém. Ở đời quá khứ một nước nọ, tên ba la này, có một người con của nhà nghèo nó gọi là Từ Đồng. Cha đã mất sớm chỉ còn có mẹ, Nhà nghèo bán củi phụng dưỡng mẹ già nếu còn dư vật lại đem làm phước sao vì nghe bạn xuống biển tìm châu về từ biết mẹ nhưng mẹ không cho người con tức giận liền bứt tóc mẹ rồi bỏ đi thằng khi ra tới biển tìm được của báo trở về giữa đường mất bản lạc lối đến một quả núi thấy thành lưu ly có bốn ngọc nữ mang ngọc như y mua hát ra đón từ đồng ở lại trong thành lưu ly đúng bốn dạng năm hướng mọi khoái lạc hết bốn dạng năm mà đến thành pha lê có tám ngọc nữ mang tám viên ngọc mua hát ra đón từ đồng ở đây đúng tám vạn năm sau đó lại đến ngân thành kim thành cùng như hai thành lưu ly phá lê hướng mọi thu vui sao đến thành sắc thì có một người đầu đối dòng lưa đặt dòng lửa ấy trên đầu từ đồng rồi bỏ đi thằng từ đồng sợ hãi hỏi tên ngục tốt đầu tôi phải đổi dòng lửa đỏ này bao giờ mới thôi ngục tốt trả lời có người làm phước có kẻ gây tội chạy qua các thành sau sẽ thay ông nếu không ai thay thì suốt cả đời cứ phải mang mày từ đồng lại hỏi tôi có tội gì phải chịu báo này ngục tốt trả lời. Xưa ông bán củi kiếm tiền nuôi mẹ, Nhờ phước đức ấy được qua các thành lưu ly phá lê. Hướng mọi khoái lạc nhưng sao nghe bạn xuống biển tìm cua. Mẹ không cho đi lại bức tóc mẹ rồi bỏ ra đi. Vì tội bao ấy cho nên ngày nay phải đổi dầm lửa vậy. Từ đồng lái hoài, hiện trong ngục này có ai chịu tội như tôi đây không? Ngục tốt trả lời, không thể kể xiết tư đồng nghe rồi liền tử nguyện rằng hiện trong ngục này có bao nhiêu người chịu tội như tôi tôi xin chịu thái cho họ được thoát nghĩ như thế rồi từ đồng tử thay dòng lửa trên đầu đã biến đi mất và liền sau đó từ đồng mạng chung được sanh lên trời đâu xuất thiên cung tiền thân từ đồng chính là đức thích ca mâu ni vậy Kinh Bảo Tích nói, trên đỉnh tuyết sơn có chim anh dò cha mẹ đều mù hằng ngày kiếm quà. Về nuôi cha mẹ có người điền chủ lúc mới trồng lúa. Tự phát nguyện rằng lúa này trồng cho tất cả chúng sanh. Bất cứ loài nào đến ăn cũng được. Sao chim anh võ biết Người điền chủ có lòng bố thí thường đến lấy lúa về nuôi cha mẹ. Nhưng người điền chủ thấy chim đến hoài liền phát tức giận bèn búa lưới dây bắt chim anh dò. Chim anh dò nói thấy ông bố thí mới dám đến lấy tại sao ông lại dây lưới bắt tôi người điền chủ hỏi lấy lúa cho ai anh võ trả lời cha mẹ tôi mù ở trên tổ kia tôi lấy lúa này về dân cha mẹ điền chủ nghe rồi lòng quá xúc động và tự than rằng chim muôn còn thế huống chi con người liền thả chim ra rồi bảo nó rằng từ nay trở đi ngươi cứ đến lấy đừng ngại gì cả đức phật nói với các vị đệ tử anh võ ngày xưa nay chính là ta cha mẹ bây giờ nay là phụ hoàng đại đương tịnh phàn mẫu hậu ma gia con người điền chủ nay là ca diếp vì xưa có hiếu phụng dưỡng cha mẹ ngày nay mà được thành phật vậy cả đại chúng hiện tiền nơi đây hãy nghĩ cho kỳ loài chim loài thú còn có hiếu hạnh huống nữa là ta chúng ta phải nên lập chỉ báo ân dựng thành đạo tràng thay cho cha mẹ cầu xin sám hối Nguyện cho cha mẹ quyến thuộc nội ngoại thoát khỏi tội khổ hưởng thú yên vui. Sau khi mạng chúng không đọa đường ác thoát cảnh địa ngục, bởi thế đại chúng tất cả dốc lòng quy mạng đảnh lễ chư Phật.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 nhất tâm đảnh lễ nam mô thi khí phật nhất tâm đảnh lễ nam mô tỳ xá phù phật nhất tâm đảnh lễ nam mô câu lưu tôn Phật Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ca Diếp Phật nhất tâm đảnh lễ nam mô đương lai di lặc tôn phật nhất tâm đảnh lễ nam mô a di đà phật nhất tâm đảnh lễ nam mô quan thế âm Bồ Tát Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Mục Liên Tôn Giả Đệ tử chúng con đảnh lễ chư Phật rồi Bồ Tát Thanh Tăng nguyện cầu tội chướng tiêu trừ. Cha mẹ họ hàng đều sanh tịnh đồn, Kinh Sam hôi nói, Nếu có những người đàn ông đàn bà phát nguyện tu hành muốn thành đảo qua thì phải theo đúng trong bốn hoài nghi tu tập thiền định sáu thời hành đạo một lòng nhớ nghĩ niệm niệm không quên sớm tối tùng kinh lễ bái chư phật chư đại bồ tát Giải bài sám hối không dám che dấu thế mới trừ được các điều tội ác. Đệ tử chúng con từ kiếp vô thị chưa từng sám hối phát nguyện tu hành. Duy chỉ tội ác nay mới tỉnh ngộ giải bài sám hối. Từ kiếp Vô thị cho đến ngày nay phạm bao tội ác tham lam sân hận. Điên đầu ngu si không hay không biết không thấy có Phật. Không hiểu kinh điển chẳng kính tăng ni. Không trọng đạo đức không biết tội phước chẳng sợ sanh tử không tin nhân quả chẳng biết ăn năn ngăn cản người khác làm những việc lành về hùa bạn xấu cũng làm việc ác phá hòa hợp tăng giết a la hán giết cha hại mẹ thân gây ba nghiệp miệng tạo bốn nghiệp ý làm ba nghiệp hoặc tử sát sanh dạy người sát sanh thấy người ta giết lòng khởi vui mừng hoặc tự ăn cắp dạy người ăn cắp thấy họ ăn cắp khen ngợi vui theo nếu tự dối trá dạy người dối trá thấy họ dối trá tan tụng quan ngên. Tự mình chửi rủa dạy người chửi rủa. Thấy người chửi rủa sanh lòng thích thú tự mình nói bậy dạy người nói bậy. Thấy người nói bậy lòng mình vui sướng tự mình ghen ghét dạy người ghen ghét thấy người ghen ghét vào hồ suối xìm tự mình tham lam dạy người tham lam thấy người tham lam mình cũng khen ngợi tự mình không tin ờ, dạy người không tin thấy người không tin ờ, lòng mình vui mừng không tin thiện ác chẳng tin nhân hòa mua đầy bán dơi cân lường trao đâu những tội như thế không chịu sám hối chẳng cầu giải thoát nghiệp ác lôi kéo trôi lăn không ngừng đâm chìm bể cổ hoặc sanh bùng lầy hoặc vào cầm thú hay vào địa ngục chịu khổ vui cùng không có thời hạn tất cả tội ác như đã kể trên ngày nay chúng con đôi trước tam bảo mười phương chư Phật đều xin dạy bài cầu xin sám hối. Không dám che dấu nguyện rằng tội chướng tiêu trừ giới căn thanh tình. Cố gắng tu hành đạo phẩm tròn sáng không sinh biên địa. Được ở Trung Quốc đời đời kiếp kiếp không sanh tà kiến được nghe chân pháp đầu thai la hán làm con như lai sáu căn đầy đủ ba nghiệp siêng tu không bị bụi trần nhớp nhớ mê hoặc gánh tu muôn hành thông suốt ba cõi thấu triệt mười phương lại nguyện hết thảy chúng sanh đều cùng sám hối diệt trừ tội ác hăng hái tu hành cũng thành đạo quả trên báo ơn phật dưới đổ mọi loài cùng về chánh giác hiển tiền đại chung lập chi báo ân sanh tâm cứu khổ khẩn thiết chí thành quy mạng đảnh lễ đức đại từ phụ của cả thế gian đệ tử chúng con dạy bài sam hối nguyện xin tội chướng tiêu trừ từ vô thị kiếp cho đến ngày nay Bao nhiêu thủy kiếp cho đến ngày nay, Bao nhiêu lỗi lầm đều được thanh tình. Sau ngã bốn loài ba đường tám nạn hết thải chúng sanh đều thoát luân hồi cùng lên bờ giác. Nhờ nguyện lực Phật như Pháp tu hành mở lòng bộ đề thành đạo vô thường chúng ta chỉ thành tu sam pháp này mong được chú viên hồi hướng quá khứ hiện tại vị lai ba đời mười phương vô lượng vô biên vô cùng vô tận hằng hà sa số hết thải chư phật chư đại bồ tát chư hiền thánh tăng kính mong tam bảo thương xót tiếp thọ khiến cho chúng con tiêu trừ nghiệp chương tội ác sạch không giới căn thanh tịnh đạo phẩm tròn sang mau về tịnh độ trong chứng bồ đề lại nguyện hết thảy chúng sanh trong mọi quốc độ được nghe chánh pháp sinh lòng tin vui thọ trì chánh pháp giữ gìn đất nước ủng hộ đạo tràng trai giới thanh khiết khiến cho chúng con thần tâm yên vui chướng ngoài không quỳ ma trong không khởi tinh tấn tu hành trong thành phật đạo sao nguyện quốc thời dân an mưa hòa gió thuần phật pháp lâu dài chẳng tin không dứt pháp giới chúng sanh đều nhờ diệu quả ngộ đạo vô sanh cùng thành chánh giác mục liên tôn giả thay phật tuyên hành gãy vàng vừa gò cửa ngục băng thanh mọi người thoát tội tịnh độ qua sanh phước huệ mãi an lành Nam mô à, cầu sám hối Bồ Tát Nam mô à, cầu sám hối Bồ Tát Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Từ bi đạo tràng một liên sam pháp quyển thứ ba đệ tử chúng con lễ chư Phật rồi thứ lại sám hối. Kinh diệt tội nội nêu chăm sám hối diệt được tội nghiệp. Tại sao chỉ nói quan tâm ly tri mới hay diệt nghiệp? Trong kinh giải thích hai cách sám hối một là tâm mê theo sự sám hối nghĩa là đôi trước cái tượng Phật. Hành đạo lễ bái tỏ bài sám hối mong giết tội chương. Hai là tâm sang. Theo ly sám hối nghĩa là quan sát thân tâm. Cách dứt phiền não năng sợ gây nghiệp có nặng có nhẹ nếu là nghiệp nhẹ. Theo sự sám hối có thể diệt hết, còn nếu nghiệp nặng, có thể chuyển được biến nặng thành nhẹ nghĩa là lẽ ra nghiệp nặng phải đọa ba đường nhưng chuyển thành nhẹ được sanh cõi người cho nên biết gần theo sự sám hối. Chuyện nặng thành nhẹ nghiệp không thể hết là vì kiếp trước gây nghiệp quá nặng. Tâm thiện lại ít sao ác chịu báo. Nói về lý, không một vật gì mình có thể được nếu hiểu như thế muôn pháp đều không, Thân căn trong sạch tâm không mê hoặc, Không tạo ác nghiệp nên không chịu bao. Thân hãy tu hành đạo nghiệp càng tăng, Như thế mới là phát tâm bồ đề rốt ráo cùng cực ngang. Vì thế cho nên những người có trí nếu muốn tu tâm muốn diệt tội nặng ba đường. Phải học quan sát theo lý mà làm mới mong mãi mãi xa lìa nẻo ác đạt đến quả Phật. Nhiếp luận nói rằng nếu muốn lìa khổ phải diệt vô minh vô minh diệt rồi thì hành cũng diệt, nếu hành đã diệt thân tâm yên vui. Nếu hành lại sinh tu đạo không rò, thiện nghiệp chẳng thành ác tâm càng mạnh bởi thế cho nên bực tu đà hoàng. Không gây hoặc nghiệp bực a na hàm không chịu nghiệp bao sanh nơi hạ giới lại nữa kinh ưu bà tắc giới nói rằng nếu người có đủ mọi nghiệp ở nơi dục giới nhưng đã được quả a na hàm thì chuyển được nghiệp kiếp sau mà chịu ngay ở đời hiện tại La Hán cũng thế, vì thế nên biết quan sát theo ly mới là thật sám hối vậy. Kinh Hoa Nghiêm nói, hết thải nghiệp chướng đều do vọng tường. Nếu muốn sám hối hãy ngồi tĩnh tâm quan sát thật tương bởi thế chúng con theo trong kinh nội trăm nghìn muôn kiếp tạo nghiệp lâu dài quan sát được một đều tiêu diệt hết nếu các phật tử biết tánh chúng sanh là tánh niết bàn thì những người ấy cùng cực giải thoát xét đến ngọn nguồn nghiệp do điên đảo mà có do vọng tưởng mà sanh nhưng tâm tưởng ấy cũng như luồng gió giữa chốn hư không chẳng nơi nương tựa vì thế nên biết thiện hay là ác đều do tâm tạo khi chưa hiểu lý mờ mịt không biết nên mới gây nghiệp đến sau rõ ly tất cả tội trước phải đều tiêu diệt lúc ấy mới biết chẳng có tội gì để mà trừ diệt chẳng có nghiệp gì để mà táo tác không còn chịu bao cũng không lung chuyển trong khi quan lý nên phải nghĩ rằng tất cả nghiệp ác vốn nó vẫn lặng cũng như phật tánh đồng với chân như nhưng vì vô minh ngăn ngại che lấp nên không thể thấy bởi vậy mới thường trước phật bồ tát phạm trai pha giới gây nên các tội thập ác ngu nghịch ví như trước đạo tràng này tôn thờ tướng phật lễ bay cũng dường chợt có người mù vì không trông thấy bèn đứng trước phật gây mọi nghiệp ác những người sang mắt thay thấy thương xót mới bảo họ rằng đây là đạo tràng có thờ tướng phật tại sao đứng đây công khai tạo nghiệp Người mù nghe rồi xấu hổ sợ hãi, hối không kịp nữa liền ngay lúc đó đối trước đại chúng cầu xin sám hối bảo đại chúng rằng vì tôi mù lòa không thấy ánh sáng không biết có phật tuy có chánh nhân nhưng không chánh kiến nay nhờ thiện hữu bị chỉ bảo mới biết xấu hổ sở hài đã gây nên nghiệp không thể nói hết hiện tiền đại chúng hại đôi trước phật cầu xin sám hối nguyện cầu chư phật thương xót tiếp thọ diệt mọi tội câu như người mù kia nhờ người chỉ bảo mới biết lỗi lầm ăn năn sám hối chúng ta cũng vậy lúc gây nên tội thường đối trước phật vì không chân kiên không thấy không biết ngày nay giác ngộ biết rõ chưa phật không ngoài tự tâm ba đạt chiêu suốt năm mắt tròn sáng trời đất hư không những nơi tối tâm bất luận xa gần trong ngoài soi khắp như ngọc minh châu đặt trên bàn tay tùy cơ ứng dụng quá độ chúng sanh đều lên bờ giác nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô ờ, cầu sám hối bồ tát